Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Hà Nội Cái tên đã mang đầy hàm ý rằng đây là một thành phố trong sông Bởi vậy, mỗi cây cầu đối với thủ đô như một cửa ngõ liên kết với thế giới bên ngoài Không chỉ dừng lại ở việc kết nối giao thông Mỗi cây cầu bắc qua sông Hồng còn minh chứng về vị thế của Hà Nội góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô. Ngoài 7 cây cầu hiện có, theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050,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 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 519. Ngoài 7 cây cầu qua sông Hồng đã được xây dựng, gồm có cầu Long Biên, cầu Trương Dương, cầu Thánh Trì, cầu Vĩnh Tùy, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân và cầu Vĩnh Thịnh, sẽ có thêm 10 cây cầu chưa được triển khai theo quy hoạch, gồm có cầu Việt Trì, Ba Vì, cầu Vân Phúc, kết nối huyện Phúc Thọ, Hà Nội với huyện Vân Phúc của Vĩnh Phúc, cầu Hồng Hà, cầu Thượng Cát cầu Tứ Liên, cầu Hầm Trần Hưng Đạo, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Cầu Ngọc Hồi sẽ nối huyện Thanh Trì với xã Văn Đức của huyện Gia Lâm, giáp thị trấn Văn Giang, Hưng Yên. Cầu Mễ Sở kết nối huyện Thường Tín với huyện Văn Giang của Hưng Yên và cầu Phú Xuyên. Trong đó, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thành phố dự kiến xây dựng cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 cầu Thượng Cát và hai đầu cầu, cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà, cầu mỹ Sở. Trong số này, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã được khởi công từ ngày 9 tháng 1 năm 2021 với tổng mức đầu tư là hơn 2.500 tỷ đồng đang được thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Dự án xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định với mức tổng đầu tư là hơn 9,4 nghìn tỷ đồng. Hiện đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định về chủ trương đầu tư. Dự án xây dựng cầu Vân Phúc được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đang triển khai thực hiện theo quy định. Đối với dự án xây dựng cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở đều thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4. Dự án đã được thành phố Hà Nội trình chủ trương đầu tư Chính phủ đã thẩm định, chuẩn bị báo cáo Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp Quốc hội khóa 15. Các cầu đang được giao nghiên cứu đầu tư theo hình thức PPP gồm có cầu Tứ Liên, đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc từ ngày 30 tháng 3 năm 2020. Cầu Trần Hưng Đạo đã có kết quả thi tuyển phương án kiến trúc và hoàn thành công tác trưng bày, triển lãm và tham vấn ý kiến cộng đồng về kết quả thi tuyển. Sở Kế hoạch Kiến trúc đang báo cáo Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy về phương án kiến trúc cầu. Đối với ba cây cầu còn lại, gồm có cầu Thăng Long mới, cầu Ngọc Hồi, cầu Phú Xuyên, Ban Quản lý Đầu tư Công trình Giao thông Hà Nội cho biết hiện chưa có văn bản bàn giao nhiệm vụ cho ban này nên chưa có cơ sở để triển khai thực hiện. Việc triển khai 10 cây cầu vượt sông Hồng trong thời gian tới không chỉ giải quyết vấn đề giao thông, mà còn được đánh giá có hướng đến đẩy mạnh liên kết vùng để phát triển kinh tế, trong đó khai phá tiềm năng quỹ đất cũng như đời sống người dân ở các vùng ven Hà Nội. Bởi trên thực tế, các cây cầu hiện nay đang bắc qua sông Hồng đang phát huy vai trò trong việc kết nối, liên thông các khu công nghiệp, khu chế xuất, các tỉnh thành ven Hà Nội qua đó thúc đẩy khai thác tiềm năng quỹ đất, nhân lực, vật lực và liên kết vùng thủ đô. Với việc Hà Nội có thêm các cây cầu bắc qua sông Hồng, các tỉnh thành ven Hà Nội như Vĩnh Phúc, Hưng Yên cũng có thêm nhiều điều kiện để phát triển đời sống kinh tế xã hội. Giới đầu tư bất động sản nhìn nhận, quy hoạch đô thị sông Hồng nói chung và 10 cây cầu vượt sông đang tác động mạnh đến thị trường bất động sản và giá đất khu vực ven con sông này. Trong đó, phân khúc bất động sản nhà ở, biệt thự xanh sẽ có nhiều cơ hội phát triển trong thời gian tới. Ở một khía cạnh khác, nhìn sang các nước châu Âu như Cộng hòa Séc, Hungary hay kể cả Nga, Trung Quốc, ở các quốc gia đó, mỗi cây cầu là một trung tâm du lịch tạo ra ấn tượng cho mọi người tham quan, chiêm ngưỡng. Mỗi cây cầu đó đều tạo nên điều kiện cho phương tiện đi lại thuận lợi, phục vụ văn hóa, đời sống của người dân. Tương tự, mỗi cây cầu bắc qua sông Hồng đều có nhiều dáng vẻ, vị trí và lịch sử khác nhau. Long Biên, Trương Dương là hai cây cầu thép nằm ngay sát nội thành. Xa hơn một chút phía thượng lưu là cầu Thăng Long, mang tỉnh hữu nghị Việt Nam Liên Xô trước đây. Hay đầu năm 2007, cầu Thanh Trì được khánh thành. Tiếp theo là cầu Vĩnh Tuy vào năm 2010, cầu Nhật Tân vào năm 2015, ghi dấu ấn hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. việc xây dựng 10 cây cầu mới không chỉ đem tới sự bứt phá về hạ tầng, giảm ủn tắc mà còn giúp thay đổi diện mạo của thủ đô. Nhìn chung, những cây cầu vượt sông có tính chất là trục giao thông chính, nâng cao hiệu quả kinh tế, kết nối các khu công nghiệp. Những cây cầu đều góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và là giải pháp phát huy nguồn lực xã hội, nguồn lực hội nhập, nguồn lực ngân sách. Đồng thời, Mỗi cây cầu tại Hà Nội cũng là biểu trưng, biểu tượng là không gian văn hóa cho thủ đô. Năm 2008, Hà Nội được mở rộng và đến năm 2011 có quy hoạch chung được phê duyệt. Tại quy hoạch này, nhiều vấn đề về giải pháp giao thông được đặt ra, trong đó có định hướng về hệ thống cầu vượt qua sông Hồng, sông Đuống và sông Đáy, Xu thế mới của Hà Nội là đưa các dòng sông trở thành những trục cảnh quan chính, thay vì các dòng sông chỉ ở ven thủ đô như trước đây. Bởi vậy, yêu cầu về vị trí xây dựng các cầu vượt sông Hồng càng được nâng cao. Với cầu Trần Hưng Đạo là cây cầu nối với mục tiêu giúp giảm ùn tắc giao thông nội đô, kết nối giao thông công cộng của phía Bắc với phía Nam Hà Nội, tạo thuận lợi khai thác lợi thế của sân bay Gia Lâm Cầu Tứ Liên đã được đặt ra trong quy hoạch từ năm 1998. Đây là cây cầu góp phần phục vụ giao thông, nhưng có ý nghĩa lớn về văn hóa, bởi cây cầu này kết nối Cổ Loà, kinh đô của nước Âu Lạc với bán đảo Hồ Tây. Bên cạnh việc xây dựng cầu Tứ Liên, cần nghiên cứu về quỹ đất, về khai thác cảnh quan xung quanh. Cầu Vĩnh Tuy được khởi công xây dựng và hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2007. Do kinh phí có hạn, tới nay đã tiếp tục triển khai giai đoạn 2